chào tất cả các bác nhá hôm nay ờ, đã là ngày 13 chuẩn bị ờ, hai buổi nữa là đến rằm tháng riêng em làm cái video để ờ, chia sẻ cách xử lý cây bưởi cảnh sau khi ta chơi xong dịp Tết đây là toàn bộ ờ, hình ảnh của cây bưởi em à, mới chơi tết rồi Vâng, sau khi ờ, chơi Tết thì uh, giữa quả đã đến cái độ chín và chuẩn bị là kỹ quá rồi. Thì lộc non và hoa đã lẩy lộc để chuẩn bị cho một vụ mùa về sau. Ờ, Tết sang năm cây bưởi này là cây bưởi à, diễn à, quả của nó thì là 100% là quả thật quả từ cây mẹ ra chứ không phải quả ghép như các bác đã biết ở trên thị trường người ta bán cây bưởi để chơi Tết ấy thì 100% là bưởi ghép quả và tầm tháng à, từ tháng 5 thì người ta sẽ lấy quả của cây bưởi diễn và người ta ghép vào các cái cây bưởi người ta nuôi lấy gốc sau đó quả bưởi diễn sẽ sống nhờ trên thân cây mẹ và như chúng ta đã biết quả bưởi diễn thì uh, nó sẽ ít rụng hơn và cái độ chín của nó sẽ muộn hơn so với các loại bưởi thường vì thế là uh, chúng ta mới ghép quả bưởi diễn vào để cho cái thời gian chơi Tết được lâu hơn à, nhưng cây bưởi của nhà em thì là cây bưởi 100% là bưởi mọc từ thân cây mẹ ra hoa kết trái từ năm ngoái và năm nay em mới có dịp quay lại cái video để cho các bác xem và cái cách em xử lý cái cây bưởi ờ, năm ngoái như thế nào và năm nay nó cho ra quả như thế nào quả thì lúc đầu rất là sai nhưng mà để đảm bảo cho cây mẹ uh, khỏe và hợp với cái phong cảnh thì em chỉ để có chín quả nhưng hiện nay thì do đi lại va đập nó rơi mất một quả rồi uh, bẻ mất quả nữa Thế bây giờ trên cây hiện còn ờ, hai ba bốn năm sáu bảy quả nữa hôm nay em chia sẻ với các bác cái cách để em cắt và em ờ, bôi vết cắt để xử lý cho tiếp tục cái lứa hoa ờ, của năm nay nó sẽ ra hoa và nó sẽ kết trái ờ, sang năm chúng ta lại có một cây bưởi thật đẹp để chúng ta chơi Tết sang năm ạ mời các bác tham gia ý kiến và comment bên dưới những cái nào chưa phải những cái nào mà không ờ, đúng như các bạn đã biết ấy, thì các bạn chia sẻ để chúng ta ờ, cùng học tập nhau và bây giờ mời các bác ờ, xem em sẽ cắt cái buổi này ạ thường đó mọi người cắt trên lún nha rất thơm chứ còn buổi diễn ạ để cao thì cao hẳn dưới thì dưới hẳn beo rồi đấy bắt đầu beo rồi đấy thích của trước này em cắt vợ rụng được lối của cây của cái quả bưởi thì nó dùng thu đấy cũng phải cắt như này để cho nó bỏ cái ống đi là kết quả là em đã được một ờ, giỏ bưởi tương đối là thơm lắm bây giờ em sẽ xử lý cái vết cắt để xử lý ờ, vết cắt tránh bị sâu thì uh, tôi dùng keo miền sẹo mà vẫn dùng cho không lan đấy bôi vào các vết cắt sau khi uh, cắt xong quả các bạn lưu ý nhả toàn bộ cái uh, dây thép mà ta đã chẳng để giữ các cái quả ra để cho nó tự nhiên sau này khi nào có quả nó làm ở bên nào chúng ta cân ở bên đó 说咱嘞不话特别太牛，牛坏了。 Như vậy là cái phần ờ, xử lý cắt quả thì đã xong. Bây giờ đến phần ờ, xử lý ờ, phần gốc và rễ. Thì các bạn lưu ý rằng là trong khi bưởi đang ra hoa, chuẩn bị kết trái, đang ra lộc, lộ để chuẩn bị cho năm tới thì chúng ta không được bón phân. Tuyệt đối không được bón bất kỳ một loại phân nào. Chờ khi nào cây bưởi hoa nó kết trái to bằng ngón chân cái trở lên tức là sau khoảng độ một tháng nữa thì lúc đấy giờ ta mới bón phân nhẹ chứ không được bón ngay liền một lúc còn là hoa thời gian rất nhiều nhưng mà cái lượng quả thì chúng ta chỉ lên để ít thôi bởi vì là ờ, ở đây tôi trồng bằng à, chậu chậu nguyên chiếc trồng cả năm không nhắc ra ngoài các bạn nhìn cái rễ nó ăn lên trên mặt đặc điểm của cây bưởi cây chanh cái cây họ này là rễ của nó là rễ tơ ờ, khi nó ăn thì nó chỉ ăn lên trên không bao giờ nó ăn thẳng dưới chỉ có một hai cái rễ cái nó ăn để xuống để nó giữ cây được đấy là cái đặc điểm sinh học của nó vì thế là khi là món phân thì ta dùng phân trộn đều và ta úp nhẹ à, ở trên mặt này đấy chỉ để khoanh ra một ít nữa để tưới cây hàng ngày sau hết cái lớp nào ta cảm thấy cái lớp phân hoa hết không còn gì nữa thì đến tháng 6, tháng 7 ta ủ tiếp một lần nữa ờ, cạo hết cái phân đi đi sau đó là ta sẽ cho tiếp được phân nữa để cho nó thúc quả sau thúc quả tháng, tháng 8 là bắt đầu buổi chín rồi thì ta cho thêm kali với lại à, Ờ, chủ yếu là lân lân ngâm với lại ốc để ờ, cách tưới để cho giữ quả ra quả ra quả rất là đẹp bây giờ đang nắng to như này quả rất to rất đẹp rất thơm đều không có một chút vết nào cả lúm thì chắc lịch nó cũng khó ra nhỉ lúng vặn khó ra thôi như vậy là mình ờ, vừa chia sẻ cái kinh nghiệm xử lý cây bưởi sau khi ờ, đã chơi tết xong các ờ, bạn nhớ xem và có gì thì ủng hộ cho tôi để chúng ta cùng rút kinh nghiệm để chăm tiếp những cái cây lần sau và à, kết thúc video xin được à, trân trọng chào tất cả các à, bạn và vâng, xin ờ, kết thúc video đây ạ chào tất cả quý vị